Hi, hello, mình là Trần Lương Bảo đến từ bustudio.vn Và hôm nay à, Linh làm cái video này á là tại vì lâu lắm rồi Linh chưa có làm một cái video nào để có mặt của Linh lên Youtube để các bạn có thể uh, xem à, Và hôm nay cũng sẵn tiện đây thì Linh làm một video à, giới thiệu về không gian mà BU Hồ Chí Minh mới làm lại à, nó không gian nó thoáng mát rồi nó thoải mái cho mỗi người đến test ok và bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua nha và đây khi mà bước vào á, bên trái thì các bạn có thể thấy là có ghế ngồi để uống nước đây có những cái móc treo những cái trang trí hình ảnh mấy cái hình ảnh là cũ nha mình chưa có làm lại hình ảnh mới mình dán lên à, ở đây là treo những cái mà dây hoặc là uh, những cái hộp để mà tất cả các khách hàng có thể mua và lựa chọn đấy thì đây là cái không gian đứng test chính à, khi mà bước vào đây thì các bạn có thể thấy được là từ microphone sau cạc đấy màn hình máy tính và trên kia cái nút bạc đó và Linh xin gửi lời cảm ơn lại tất cả khách hàng tất cả các bạn đã giúp cho BU Studio đạt được cái nút đó có một cái phần quà rất ý nghĩa cảm ơn rất là nhiều à đây thì cái bàn đen tại vì cái màu xám và cái màu đen này nó sẽ hợp hơn ha với lại thiết bị điện tử nữa cho nên chắc chắn nó phải huyền bí một tí thì à, từ cái màn hình mình có thể nhìn karaoke một màn hình là để nhìn karaoke nè một màn hình này mình sẽ để phần mềm để mình dễ chỉnh thì kỹ thuật sẽ đứng đây và khách hàng sẽ đứng ở bên này và sẽ hát rồi linh ở đằng sau cái cây này để chụp hình cho các bạn thấy đấy thấy không những cái tấm hình mà linh hay úp ở trên bản tin hay là những cái tấm hình úp ấy thì các bạn có đã thấy được là đó tiếp theo thì cái khu vực này để làm gì để mình móc những cái đồ tác á, tới tai nghe dây nhỏ tất cả mọi thứ micro thì bây giờ linh sẽ làm một cái gỗ đây nè bạn gỗ nhưng mà chưa làm ở đây á, mình sẽ làm cái gỗ đưa ra nó giống như cái đồ mà để ly hay gì đấy mình cứ để micro lên để micro lên và sau kẹt này mình có thể để dưới đây ở đây hiện tại thì hết rồi chỉ còn K10 trong MK3 với lại Icon Viewbot UR12 rồi à, tất cả mấy sao kẹt focus right rồi sao kẹt span hợp hay gì đó là đã sạch thì đó là cái khu vực test để cho khách hàng đứng hát ha tiếp theo một cái cây cây rất xanh các bạn có nhiều khách hàng vô nói là cây giả hay sao mà sao xanh dữ vậy? đây thì đó đã từ đây nè từ dưới đây mà nó đã lên ở đây trong 6 tháng rất là tuyệt vời để một chú mèo bình nước này thì à, khách hàng có thể đến và uống nước được ha mèo này chắc lẽ là ở đây hai năm rồi đó đấy từ khi mà mình mở cái uh, chi nhánh ở Hồ Chí Minh này ở ngoài Văn Trung và Giáp á thì uh, mình đã mua lại mấy cái đấy đây nhìn vào thì chắc lắm là các bạn thấy được là logo BU Studio và những cái logo uh, thương hiệu khác như là AKG, Icon, Duit, MSL rồi tất cả các logo còn nhiều logo nữa nhưng mà Linh vẫn chưa thiết kế ở bên này tại vì uh, dán hình ảnh khách hàng ở đây nè đó sau đó thì dán lên đó trang trí còn bên đây thì là một cái thư pháp hồi tết này á thì à, được một vị fan tặng đây giấc mơ mang tên âm nhạc bu studio vn đấy ở bên đây thì để trưng bày à, để khách hàng có thể thấy được là có những cái kẹp điện thoại nè tai nghe AKG có nhiều tai nghe khác nữa rồi đèn livestream có đèn to hơn nữa các bạn có đèn nhỏ nữa các bạn nhưng mà chưa để ở đây rồi chân micro đấy thế thôi đơn giản thì sau này linh có thể làm cái ghế dài ở đây để cái thằng có thể ngồi lên và có thể thoải mái hơn nếu mà những cái thằng thích ngồi còn những cái thằng thích đứng thì cứ đứng hết thôi hay các bạn màu xám đen đó là màu chủ đạo ở đây và màu trắng nữa màu trắng nhấn mạnh cho logo đây là bàn làm việc bàn in giấy tờ bàn làm việc của một kỹ thuật thì à, ở đây thì các bạn ngồi được đây nhìn được camera hàng trước thì các bạn có thể thấy được là khách hàng vào á đấy rồi ghế các thứ đấy thì đơn giản như thế thôi ha đấy không gian như thế thôi là đủ rồi tại vì à, khách hàng tới hát test rồi ngồi đợi rồi hát rồi cài đặt tất cả mọi thứ thì cũng võn vẹn là chỉ là trên cái bàn này thôi đấy các bạn thấy sao thấy trang trí sao à, có thể bình luận ha bình luận để xem thử coi là à, có cần góp ý trang trí thêm cái gì nữa không để linh có thể thay đổi Đấy. sau này à, linh à, ước mơ là có một cái căn nhà to quán cà phê to để anh em kỹ thuật đấy ok rồi bây giờ mình sẽ lên lầu ha thì ở sau lưng này là kho hàng với bếp thì mình sẽ không quay mình sẽ quay danh lòng các bạn sẽ biết được là à, mình đã livestream và mình sẽ quay những cái người idol hát như thế nào ok ok đã quay trở lại đây đây là cái phòng mà giải trí xem phim và phòng làm việc thì là phòng linh hay ngồi á các bạn thì bước vào thì sẽ thấy là có cái tủ để đồ đây treo đồ mất đồ và cái đây chỗ này là linh hay ngồi để làm việc và cái chỗ này thì cũng là cái chỗ mà kỹ thuật để ngồi chỉnh để các bạn uh, idol livestream ở trên kia thì có một cái camera thì mình sẽ đi nha ở bên trái ok thì bên trái các bạn có thấy không đây là chỗ nước ăn uống cà phê rồi các thứ ha đây mấy cái quay cà phê các bạn mà máy này mình không biết pha cho nên rất là dở chưa có pha đúng á kiểu như về làm biến quá đây là cái kệ để trang trí uh, gấu bông đồ mấy cái đồ lặt vặt đấy Đấy, các bạn thấy không một cái tivi để xem tối thì có thể là tắt đèn hết xem tivi này đó, giải trí trước khi đi ngủ thì sở thích thì hay muốn coi phim trước khi đi ngủ các bạn các bạn có để ý không lại là một nút bàn đúng không đấy đây là cái mô hình nút bàn để mình để đó mình trang trí khi mà mình livestream mà mình quay thì bây giờ mô hình này thì mình làm nhân nhân bản cái nút ở dưới lên thì cái mô hình này làm thì cũng rẻ lắm để mình treo mình trang trí các bạn nhưng mà các bạn không được lạm dụng nó khi nào các bạn có nút bạc các bạn mới làm cái mô hình đó nhá thường thường là nên nghĩ vậy chứ đừng có thể nào mà không có gì làm thì cũng hơi kỳ lắm đây đây là cái màn hình chân màn hình lên ngồi lên lên làm ha thì bàn phím rồi laptop ở đây thì kết nối với màn hình ở bên phải này thì đây là một cái máy nữa thì thay thay thay vì á, là sẽ có kỹ thuật sẽ ngồi ở cái máy này để chỉnh cho idol livestream hoặc là ca sĩ hoặc là ai mướn phòng livestream đó các bạn thì lên đây đấy ví dụ như là ngồi vị trí nào thì mình sẽ cho được cái màn hình vị trí đấy là thứ nhất thứ hai là ở đây kỹ thuật sẽ nhìn vào màn hình này để mà kỹ thuật hay chỉnh và trên đây là cái màn hình để phần mềm còn nếu mà linh ngồi á thì nó sẽ có một cái cáp đi vào máy tính để mà lên cái màn hình lớn để lên làm việc thôi thì à, thường thì ai mà hát hay gì đó thì sẽ mở máy này lên còn không thì thôi đây là máy quay ha Sony A6300 nếu mà bạn muốn livestream giống như Linh á thì phải có một cái cáp nó gọi là một cái cam link hoặc một cái cáp cáp capture để mà adapter để mình chuyển chuyển đổi thành cái máy quay này thành một cái USB thì lúc đó thì nó sẽ cho hình ảnh đi vào bằng tín hiệu webcam ừ, đây là một cái ghế nè ghế này lâu lắm rồi á ghế từ khi nào mua phòng thu bây giờ đấy đây mấy cây xanh này là cây giả nha các bạn nó không phải thật đâu tại vì cây thật để ở đây tối ngủ đây rất là nguy hiểm ok đây là phòng thu âm đó các bạn thấy không mấy cái này là tự làm hết nha cái này là các bạn lấy cây gỗ các bạn cắt về hai bốn tám sáu gì đó các bạn dán lên một cái mảng rất là to xong rồi in lên tường nhìn rất là đẹp rồi đây logo camera loa đây một kỹ thuật một anh kỹ thuật viên uh, quen thuộc Nguyễn Quang Quý đang làm gì cô đang uh, phối bài phối bài ừ. ok đó, thì à, thiết bị thu âm ở đây ha thì cái này giống như một cái mô hình phòng thu âm tại nhà vậy đó thì các bạn phải có loa kiểm âm tai nghe kiểm âm có sao cạc rồi có điều đồ ở trên này á, là cái đồ điều chỉnh âm lượng nè thì các bạn muốn ra mấy loa hoặc là, là volume ở trên đó mình không cứ chỉnh sao cạc nữa mà mình chỉnh bằng cái này luôn thế ra là mình sẽ chuyển được ba bốn loa với nhau hoặc là có thể là cắm được nhiều tai nghe hoặc là mình chuyển giao cái âm thanh đi qua lại được hết còn cục đỏ này á nó gọi là Riam các bạn nha thì Riam ở đây thì nó có nhiệm vụ là để do dày ấm cái tiếng mình lên đấy thì à, khi mà thu vào thì cái giọng mình nó rất là bén rồi phòng thu phòng thu thì à, các bạn nên làm nên làm cho nó đủ nói chung là khi mà các bạn vào đây á các bạn nói chuyện nó không có vang là được nó không có độ vang là được nói chung là các bạn à, làm sao để cho nó không có độ vang là được không cần thiết à, mấy cái này thì đúng cũng rất là tốt còn cái này là mình làm tự làm nha cái này mình tự làm thì mấy cái gỗ này cũng tự làm à. chi phí cả mấy phòng này tầm khoảng vài chục à thì đèn đóm tất cả mọi thứ gỗ nè đó thì mấy cái miếng này là miếng bát tráp các bạn bát tráp đây rồi mấy cái hộp tủ đây mấy cái vật liệu này là vật liệu tán âm nha tán âm đây là mút tiêu âm nè đó cửa này thì các bạn nên làm cửa si pha khi các bạn cống đóng vào cả là ở ngoài sẽ không nghe và ở trong không nghe luôn nhưng mà bất tiện cái là cái phòng này không có máy lạnh ở trong thì khi mà khi thu âm á thì sẽ có một cái máy lạnh á đổ vào đổ vào cho nó mát xong bắt đầu mới đóng cửa lại thu thì đây làm xài microphone đây thì cái microphone đã đem đi đo rồi cho nên chưa gắn ở đây đây là màn hình để mà nhìn karaoke nha các bạn thì phòng thu nào các bạn cũng nhìn ở trên mạng rồi phòng thu nào cũng có cái này cái kia để là phục vụ cho cái công việc thu âm tốt hơn đấy rồi ghế này để ngồi nằm ngủ có thể nằm ngủ ở đây cũng được thường thường là mấy anh em kỹ thuật sẽ ngủ ở phòng thu buổi tối sẽ ngủ ở đây còn à, mình thì ngủ ở ngoài hoặc là đi về nhà đấy thế thôi thì bu hồ chí minh chỉ có như đó thôi à, có kỹ thuật thu âm phòng thu âm làm việc rồi mít giọng tất cả các bạn ở trên hai cái loa kiểm âm này nha với lại hai loa kiểm âm ở ngoài nữa thế thôi các bạn thấy sao quan cảnh phòng thu âm bu studio đây, kinh nghiệm làm phòng thu thì các bạn cứ vào đây làm không có đồ vang được thế thôi là được hát không có độ vang là ok còn ngoài này các bạn tiêu âm làm sao cho cái độ vang nó hạn chế sau đó mình sẽ đo lại cái EQ của hai cái loa để làm gì để cho nó ra được cái màn mức chuẩn khi mình nghe, nghe nhạc hai loa đó nó chuẩn rồi á thì ra tất cả các thiết bị khác nó đều chuẩn như nhau nó gọi là kiểm âm nha các bạn tại sao các bạn phải đo những cái tần số trong này để nó không có cộng hưởng để không nó dính nhau rồi này kia đấy đó thế thôi thế là xong đấy đơn giản thì à, sắp tới mình sẽ ra Hà Nội mình sẽ quay cơ sở Hà Nội cho các bạn coi nha thì ở đây thì kỹ thuật viên ở đây thì có hai người Hà Nội một người đấy ok vậy là xong rồi đó thì à, ở dưới ở trên đây và trong thôn thì ở Bu Studio chỉ có hai anh em kỹ thuật thôi với là Linh nữa là ba người đấy thì ở đây làm và hướng dẫn khách hàng gọi điện tất cả mọi thứ à, đều qua những cái thiết bị màn hình rồi loa kiểm âm này kia khi mà khách hàng hát thì mình sẽ nghe lại và mình chỉnh rồi khách hàng đến lưu âm thì mình sẽ hậu kỳ đấy ở dưới cũng vậy và ở trên đây cũng vậy thì à, thế là xong rồi thì các bạn đã nhìn sơ qua được cái không gian ở đây thì làm việc thì mới sau này nữa của linh sẽ có một studio home rất là to đầy đủ các thiết bị để anh em có thể làm việc tốt hơn quay video tốt hơn làm video tốt hơn làm nhạc tốt hơn ok à, xin chào và gặp lại các bạn để à, linh ra hà nội đi linh sẽ quay ở hà nội cho các bạn biết à, không gian đó test như thế nào ok bye cảm ơn nha các bạn bình luận những câu hỏi và những cái muốn chia sẻ muốn hỏi gì linh thì cứ bình luận linh sẽ làm video trả lời các bạn xin chào và hẹn gặp lại